Bằng Giang xe ơi, anh hướng dẫn cách đăng ký Tinex nhận 20.000 đi mà. Ok em, Có phải bạn đang chưa biết Tinex là gì? Cũng như là cách đăng ký kiếm tiền từ Tinex như thế nào? Thì đây chắc chắn chính xác là video dành cho bạn. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Xe. Và lại là mình đây, Hoa Giang đến từ Hoa Xe.com. Và trong video ngày này Hoa Xe sẽ chia sẻ với cho bạn cách đăng ký tài khoản Tinex nhận ngay 2.000 hoàn toàn miễn phí 100 trăm nhá Hoàng Giang xe.com suite go suite Tinex Ok và chủ đề chính của video ngày hôm nay đó chính là kiếm tiền Gatilex và mình Hoa Xe sẽ chia sẻ cho bạn bốn lưu chính đầu tiên nhất mình sẽ giới thiệu cho bạn Atilex là gì tiếp theo thứ hai mình sẽ chia sẻ cho bạn lý do tại sao chúng ta nên sử dụng Atilex này và tiếp theo thứ ba mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản Direct nhận ngay 20.000 hoàn toàn miễn phí 100% và cuối thứ tư mình sẽ chia sẻ bạn cách kiếm tiền từ app Direct này như thế nào và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này ngay vào luôn nha Vậy đầu tiên thứ nhất, t e là gì ạ? t e là ngân hàng thuần số đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ miễn phí 100% cho người dùng. t e ra đời vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 là một ứng dụng của ngân hàng MSB như bạn đã biết đấy ngân hàng MB có tên gọi cũ là Mai Thăng Banh chính là ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam đấy ra đời năm 1991 có trụ sở chính tại tòa TN số 54A đường Nguyễn Chí Thanh quận Đống Đa Hà Nội đấy tiếp theo nội dung thứ hai là lý do tại sao chúng ta nên sử dụng t này. đầu tiên nhất là T-Lex thì hoàn toàn miễn phí 100% không phí chuyển tiền không phí rút tiền không phí thường niên và không phí quản lý tài khoản theo thứ hai là sử dụng Tilex thì cực kỳ tiết kiệm thời gian khi mà không có những thủ tục lằng nhằng phức tạp cũng như là quy trình đăng ký tài khoản thì nhanh chóng và dễ dàng và hiện tại Tilex đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi ví dụ như chương trình ngân hàng quả chất chính vì thế bạn hãy đăng ký tài khoản cũng như là trải nghiệm miễn phí Tilex ngay vào luôn nhé Bước thứ nhất, tên rồi, bạn sẽ mở điện thoại mình lên và truy cập vào bất kỳ trình nào có trên điện thoại của chúng ta nhé. Thì đây mình sẽ truy cập vào trình duyệt Google Chrome nhé. Thì trên thanh kiếm các bạn nhập địa chỉ hoanggiangxe.com suy câu suy tỷ lệch. Mình xin đọc lại này, là xe com gạch chéo go gạch chéo tn ấy. Hoặc bạn có thể trực tiếp lên cửa hàng Google Play hoặc App Store search tìm kiếm từ khóa T-Lex. Tiếng này sẽ đang hai ứng dụng có tên là t các bạn nhớ cài cho mình ứng dụng có tên là Tinex ngân hàng số thế mới nhé. chúc bạn cài đặt ứng dụng Tinex môi trường sẽ được nhận 2.000 đồng nhá bạn bấm chọn vào này sau đó bạn tiến hành tải vào ứng dụng lên trên dạng của chúng ta như bình thường nhá sau khi tải và cài đặt ứng dụng xong thì các bạn nhấn vào mở này Thì đây chính là giao diện của app Telex. Bước theo các bạn bấm vào đăng ký Telex cho mình nhé. Thì lúc này sẽ là giao diện đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Ở mục số điện thoại các bạn điền cho mình số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta nên nào nhá. Và ở đây số điện thoại thì chính là tên đăng nhập luôn. Tiếp đến là mục mật khẩu. Thì bạn lưu ý cho mình nhé là mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ cái in hoa này, chữ thường này, chữ số và ký tự đặc biệt nhé. Và các ký tự đặc biệt ở đây chúng ta chỉ có thể dùng là a còng này, thăng này, đô la này, phần trăm này, mũ này, dấu ba này, cộng này. cuối cùng là bằng. Điền xong ba mục thì bạn nhấn tiếp tục. Kế tiếp bạn nhấn nút mở tài khoản ngay. Khi đang yêu cầu cho phép chụp ảnh và quay video thì bạn chọn cho mình dòng trong khi dùng ứng dụng. Ở bước này các bạn sẽ tiến hành chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh thư. Các bạn lưu ý cho mình là ảnh chụp chứng minh thư hoặc căn cước phải đầy đủ bốn góc, rõ nét, thông tin hiển thị rõ ràng, không bị mờ, tối, chói sáng, không bị xoay hay mất góc nha. Chụp xong mỗi mặt thì bạn nhấn vào nút sử dụng ảnh này tiếp đến chúng ta sẽ chụp khuôn mặt như theo yêu cầu của tin khách hàng quay phải này quay trái này chớp mắt này và mỉm cười Sau khi xác thực khuôn mặt thành công xong thì ở bước tiếp theo các bạn tiến hành bổ sung thêm các thông tin như giới tính này, địa chỉ thường trú này. Địa chỉ thường trú thì các bạn điền theo chứng minh thư hoặc căn cước công dân nha. Rồi địa chỉ hiện tại này, nghề nghiệp cũng như tích chọn và IO xác nhận có đồng ý với các điều khoản và chính sách của team khách hàng. Và sau khi điền xong, kế tiếp bạn quan sát ở góc cuối màn hình thì ở đây bạn sẽ vuốt kéo để xác nhận ha. Sẽ có một mã OTP gồm 6 chữ số được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn vừa đăng ký và tiến hành nhập vào. Ở bước này các bạn sẽ tiến hành nhập số điện thoại vừa giới thiệu nhé. Khi bạn nhập cho mình số điện thoại là 096 117 0595 Các bạn nhớ là phải nhập số điện thoại vừa giới thiệu vào thì bạn mới được nhận phần quà 2.000 kia nha. Các bạn lưu ý cho mình ha. Tiếp theo bạn nhấn nút nhận quà. Thì ok, sau khi đăng ký và xác thực tài khoản xong thì bạn sẽ được nhận 2.000 năng lượng. 2.000 năng lượng thì sẽ tương đương với 2.000 đồng Việt Nam đấy. Và 2.000 đồng này thì bạn có thể mua thẻ cào, làm điện thoại hay là đơn cũng như mua bảo hiểm trong tính cách ha. Và để kiếm tiền với T-Learn thì ở mục trang chủ bạn kéo xuống một chút này. Bạn quan sát ở đây sẽ có banner giới thiệu bạn bè à, nhận quà vui vẻ này. Bạn bấm chọn vào. Thì ở đây sẽ có hướng dẫn cho cả người gửi và người nhận. Mà giới thiệu ở đây chính là số điện thoại, tên đăng nhập của bạn đấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng số tiền 20.000 kia cũng như những số tiền mà bạn kiếm được từ việc giới thiệu bạn bè thì bạn có thể sử dụng những số tiền đó để mua thẻ cào điện thoại thanh toán là đơn mua hiểm trong tin hàng ở giao diện trang chủ bạn kéo đến số cuối cùng này ở mục dịch vụ yêu thích bạn chọn cho mình là điện thoại nha thì ở đây sẽ có tất cả các nhà mạng hiện tại cũng như có 6 mệnh giá khác nhau từ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 5.000 đồng, rồi 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Ví dụ đây mình chọn nhà mạng Viettel nhé cũng như là chọn mệnh giá là 2.000 đồng xong bạn bấm nút tiếp tục và bạn quan sát ở góc cuối màn hình này là chúng ta sẽ kéo để xác nhận nhé đối lần đầu tiên là chúng ta cần phải cài đặt mã pin và nhấn vào cài đặt mã pin này sau bạn thiết lập mã xác thực cùng bốn chữ số nha bạn lưu ý là không chia sẻ mã xác thực này cho bất kỳ ai ha Tiếp theo sẽ còn mã OTP gồm 6 chữ số được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn đăng ký. Bạn tiến hành nhập vào. Và nhập lại mã xác thực vừa lấy bạn tạo một lần nữa. Thì ok, lúc này sẽ hiện ra mã nạp và số ID của thẻ điện thoại. Bạn thể nạp ngay hoặc chia sẻ cho bạn bè nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hãy nhớ like, thích, share, chia sẻ video và đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất và toàn miễn phí từ Xe nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video. Hoa Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoa Xe. Bye bye, xin chào.